vẫn còn nhớ đôi tay yêu nhau được bao lâu Giọng tin đầu đó anh xem lại cách mình yêu nhau Chắc em chẳng nhớ giây phút chia tay là khi nào Vào một đêm em im lặng không nói Khi tôi van xin nhưng em chẳng nói cho tôi được một lời Em lặng im và tôi lại nghi ngờ em từ lâu đã đổi thay We broke up at night Yeah baby you was right love again How to love you good and I know and I know I know you the best for me CJS Và anh sẽ không nói với em về quá khứ Về một ngày tuyệt vời của anh như thế nào một cơn mơ uh, You feel my love, baby Lúc no You feel that, no Baby, cố gắng không che quá khứ để yêu lại từng ngày Có đơn vậy thì mình sẽ yêu lại uh, Anh cất cái thôi lại uh, Cùng em ghé hai Ba đầu lại cái tóc em ngang vai uh, Cho tới khi nó siêu dài uh, Em đừng có buồn bãi Ờ, chỉ vì ta đã yêu sai uh, Vậy kiếp này không thể mình gặp ở cõi sâu Vì mình vẫn đang cố tình theo dõi nhau Họ ờ, hút cần xa đó và có nỗi đau Còn anh nhét vào anh sẽ trưởng thành mà cõi đâu Bên vì Anh phải học cách yêu như điệp khúc Vậy thì mình đến với nhau cho kịp lúc Baby yêu tới kia được kiệt sức Yeah, fall in love again Fall in love again nhưng em ơi đâu có chia ra tình đúng tình sai Tình yêu luôn đúng mà chỉ có chúng mình sai Fall in love again Tình cũ không yêu lại là tình phai Fall in love again nếu ngày mai hai chúng ta phải yêu lại và anh sẽ không nói với em về quá khứ về một ngày tuyệt vời của anh như thế nào anh sẽ lặng im lắng nghe được tiếng khóc I'm sorry I will let you love no no nghe ngày dài em trải qua những bối rối ta cùng tìm thấy chung một cơn mơ sẽ không nói với em về một ngày tuyệt vời của anh ra sao Baby anh muốn lắng nghe em ngày dài đã phải trải qua thế nào Nếu như khi ai đó đè nặng muôn phiền trong tâm trí em Thì anh sẽ như cơn gió mùa thu xoa dịu lòng em giữa đêm Learn to love you Yeah, learn to love you again I'll oh, learn to love you once again Baby, learn to love you <laughs> it's okay.